nồng ấm mênh mang có một tình yêu không nhuốm bụi trần ngài đã gọi con theo đời con đẹp bao nhiêu chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diêu hiền kết giao con bằng một cuồng thần duyên rồi con theo vượt qua ngàn treo leo con hướng theo ngài đường tâm giá xa vời dẫu con chỉ là tao vân mà thôi con dâng lời ca tán cùng tình chúa bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chưa giúp con kiên trì khó nguy không nề giúp con trung thành một đời dâng hiến cho tình con không hề hoen đua hướng chi con hằng nên yêu không ngừng giúp con vun trọn một niềm thiếu chung tôi đoàn gọi phục vụ ngày 3 tháng 1 năm 2022 vừa qua tại nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Giáo Phật đã phong chức lên mục cho chín thầy có tế, trong đó có thầy Gioan Bautista và Đức Minh Hải là người con của giáo xứ Phước Hưng chúng ta. Hôm nay, tân linh mục gia Bautista trở về giáo xứ thân yêu để cử hành thánh lễ đầu đời linh mục với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Tạ ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã dành cho cha trong những năm tháng qua. Cảm tạ Chúa vì từ đây cha đã được kêu gọi và được chọn làm linh mục của Chúa tri ân mọi người vì đã yêu thương vun đắp cho cha được lớn lên mỗi ngày về thể chất lẫn tâm hồn được xây đắp và nuôi dưỡng ơn gọi nhờ những hy sinh lao nhọc của cha mẹ được đùm bọc trong vòng tay yêu thương của anh chị em và con lối xóm được nhận biết Chúa có sự hướng dẫn của quý cha, quý thầy, quý vị và mọi người cho tâm tình cảm tạ và tri ân về hồng ân thánh đức linh mục được lãnh nhận cách nghiêng không từ thiên chúa lúc này đây hơn ai hết chính cha gian bautista đang cảm nhận sâu sắc về tình yêu nhiệm màu mà thiên chúa tôn đổ trong cuộc đời của mình đồng thời cha cũng biết rằng nhờ đức kitô và chúng ta được lãnh nhận hết ơn này tới ơn khác vì thế Cha đã chọn câu tâm niệm cho đời linh mục của mình Đó là một ước nguyện Một quyết tâm lấy Kitô là trung tâm cho cuộc đời Ngài Để rồi từ nay Cha sẽ hoan lên đường thi hành sứ vụ phục vụ Theo mẫu gương của Đức Kitô Vì một đời nhân loại Chúng ta cùng xuất sắng tham dự thánh lễ này để cùng với các linh mục Gioan Bautista dâng lời cảm tạ, chúc khen tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa kính mời các đoàn hướng về đoàn đồng tế kính mời đoàn đồng tế kính bước Kính mời quý cha và cộng đoàn an toàn. Sau đây, một mình đại diện giáo sứ sẽ trao lời chúc mừng đến gia đình cha mừng. Trọng kính cha quản hạt, kính thưa quý cha cố, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khách. Trước hết, giáo sứ phước hưng chúng con hân hoan chào đón quý cha giờ đây con xin phép thay mặt cộng đoàn giáo sứ phước hưng dâng lời chúc đến cha mới cùng gia đình ông bà cố thưa cha bao Gioan ta cộng đoàn giáo sứ phước hưng chúng con rất vui mừng và hãnh diện bởi giáo sứ có thêm một người con được Chúa chọn làm linh mục Chúng con ý thức rằng Thánh chức linh mục mà cha đã nhận không do con người làm nên Nhưng bắt nguồn từ tình yêu nhiệm màu của Chúa Cha Là sự tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Như thế, Đức linh mục thật cao quý là giường nào và qua đức linh mục Thiên Chúa tiếp tục tuân đổ ơn thánh xuống trên hội thánh và trên thế giới. Trong tâm tình hân hoan, chúng con kính chúc cha luôn nên một với Chúa Kitô như tâm nguyện cha đã chọn và nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ, Thánh Gioan Bautista, quan thầy của cha luôn gìn giữ cha mãi trung thành trong thánh chức cha đã lãnh nhận và trong dịp này có quý cha mới là những người anh em cùng lớp trong giây phút này cũng đang hiện diện cùng chúng con chúng con xin chúc mừng quý cha và kính chúc quý cha luôn hạnh phúc trong thánh chức linh mục mà thiên chúa đã thương ban cho quý cha thưa ông bà cố công đoàn giáo sứ xin được chúc mừng vì người con mà ông bà cố đã kêu mang dưỡng dục giờ đây đã là linh mục của chúa mừng cho ông bà cố vì công khó và sự dâng hiến quảng đại của ông bà cố đã được thiên chúa chúc lành đón nhận chúng con nguyện chúc ông bà cố luôn được tràn đầy ba ngôi thiên chúa giờ đây chúng con xin dâng lên cha mới con bao tin si ta cùng quý cha mới cha nghĩa phụ và ông bà cố những đóa hoa tươi thắm gửi gắm những tâm tình yêu mến và chúc mừng của chúng con xin quý cha vui nhận nhân danh cha và con và thánh thần chúa ở cùng anh chị em kính thưa cộng đoàn phụng vụ hôm nay giáo hội mừng lễ chúa giêsu chịu phép rửa khép lại mùa giáng sinh và bắt đầu mùa thường niên nếu tại dòng sông gió Jordan năm xưa Chúa Giêsu được ra mắt toàn dân Do Thái chính thức bước vào đời sứ vụ tương lai của Ngài thì chiều hôm nay con cũng về đây để ra mắt quý cộng đoàn giáo sứ phước hưng thân yêu sau khi con được sức giàu thánh thần qua bàn tay của đức cha giáo phận và trở nên linh mục của chúa vì thế trong thánh lễ hôm nay, xin cầu đoàn biểu ý tạ ơn Chúa với con và gia đình. Đồng thời, cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ Phước Hưng, những người còn sống cũng như đã qua đời. Cách riêng, con xin cầu nguyện cho linh hồn cha cố Joan Bautista Nguyễn Trinh Đoàn, hai linh hồn Maria Joan Bautista và Thomas là ông bà nội ngoại và chú của con các linh hồn tiên nhân thân nhân và ân nhân của con đã qua đời với những tâm tình đó giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận những thiếu sót tội lỗi của mình để tự hành một nhiệm đánh này các sinh đây tôi thu nhận cùng thiên chúa toàn năng và giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ cùng tự thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion hãy dèo lên núi cao hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem hãy cất tiến lên cho thật mạnh cất tiến lên đừng sợ hãy bảo các thành người Juda rằng kìa Thiên Chúa các ngươi Kìa, Đức Chúa quay lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh người, này không la lập được, trước mặt người, đây sự nghiệp làm nên. Như một tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt. Đó ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận Thiên Chúa đã sai lời người đến cùng con cái Israel loan tin bình an nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Juda khởi từ Galilea sau khi Gioan đã rao giảng phép ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn công cho người người đi qua mọi nơi ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám bởi vì Thiên Chúa ở với người đó là lời Chúa Messia, ông Gioan trả lời mọi người rằng Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước Nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến Tôi không đáng cỡ quan giác cho người Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa Khi toàn dân chịu phép rửa Đức Giêsu cũng chịu phép rửa Rồi ra khi người cầu nguyện Thì trời mở ra và thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu và có tiếng từ trời phán rằng con là con yêu dấu của cha cha hài lòng về con đó là lời chúa thưa cộng đoàn phục vụ dân thường mến vào năm 2006 làng xóm của khu Francisco thuộc giáo xứ Phước Hưng chúng ta lúc bấy giờ là khu khu Phêrô của giáo xứ Phước Lâm không ai biết rằng cậu Hải đang là giáo lý viên và đã quyết định chọn một cái ngã rẻ khác với các bạn bè trang lứa của mình cậu đã dự kỳ thi tuyển và đã trúng tuyển vào năm ấy được giáo phận bà đề đón nhận cậu phải chấp nhận một cuộc xa nhà người dân ở đây vắng bóng thấy cậu ấy vắng bóng suốt 16 năm đó là thời gian mà cậu Hải phải tu học thời gian phải tập luyện nhất là thực tập bục vùng nhiều nơi thỉnh thoảng thấy cậu ấy trở về với giáo xứ trong chiếc áo trùng thân rồi phụ giúp trong việc cho cộng đoàn rước chúa thấm thoát mà đã 16 năm trôi qua thế rồi ngày thứ hai mùng 3 tháng 1 vừa qua chúng ta được hay tin thầy John Bautista Phạm Đức Minh Hải con của ông bà cố Phạm Đức Vương cùng với tám anh em của mình chính thức lãnh nhận tác vụ làm linh mục. Chiều hôm nay, tân linh mục John Bautista Phạm Đức Minh Hải trở về với giáo xứ chúng ta để chủ sự thánh lễ tạ ơn ngay tại giáo xứ quê nhà của mình hồng ân thánh chức là một hồng ân mà tức linh mục vừa được lãnh nhận nó như là một cái cạch nối giữa khoảng thời gian trước đây 16 năm và thời gian từ nay cho đến tương lai xa hơn nữa đấy là một cái cạch nối từ nay anh em tân linh mục chính thức khác là thời gian ẩn định được Chúa và giáo hội yêu thương ủng ấp rèn luyện hướng dẫn để trải qua thời gian dài chính thức bước vào một giai đoạn công khai kể từ ngày 3 tháng 9 vừa qua các tân linh mục sẽ tiếp tục thực hiện tác vụ linh mục của mình trong một chặng đường dài sắp tới phục vụ của ngày hôm nay làm cho các tân linh mục cảm thấy như mình đang hội nhập thực sự với thầy chí thánh của mình đấng mà mình đã yêu mến đấng mà mình đã từ bỏ tất cả để theo ngài trở nên một với ngài trong chính phục vụ của chiều hôm nay đây bởi vì thánh lễ của ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa chiều nay mà ý Chúa nhiệm mở đã dẫn đưa tập thể anh chính anh em tân linh mục về với giáo sư chúng ta đặc biệt là người con thân yêu của giáo sư chúng ta cha mới du xe cha mới John Bautista Phạm Đức Minh Hảo Đây chính là thời điểm này Ngày hôm nay, buổi chiều hôm nay Nó cũng giống như cái gạch nối Chúa Chúa Giêsu trong thời gian 30 năm ẩn dật trước đây và công khai 3 năm để lên đường sao dạy tích mừng. Lời Chúa Giêsu chỉ phép rửa cũng là cái cạnh nối giữa hai mùa, mùa Giáng sinh và mùa thử niên. Chính biến cố chịu phép rửa này như một cuộc hiển linh làm nổi rõ được cái ý nghĩa nhiệm mầu của mầu nhiệm Chúa Giáng sinh làm người. Khi con tin Chúa, khi tôi nhận phép rửa thống hối của Gioan tỉnh khô Chúa Cha lúc ấy ngài chính chức chính thức xác nhận sứ mệnh sao giải tin mừng của người con yêu dấu mà mình đã mời gọi vào đời để làm người và trở nên trưởng tử của cả một đàn em nhân loại. Bài học một hôm nay đã gợi nhắc cho chúng ta đường lối yêu thương của Chúa. Chúa đã dành cho những sứ giả của Chúa một lời mời gọi để trao giảng tin mừng và chính Chúa đã tập cho những người đồ đệ của mình, những người con theo bước chân của mình để đáp lại hình ảnh của một người mục tử như lòng Chúa mong muốn. Isaiah đã phát hỏa tình yêu của Chúa để nhắc cho các cha mới của chúng ta cũng hãy trở nên một với vị mục tử mà Chúa muốn. Như mục tử chưa chắc giữ đoàn chiêu của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiêu con người ấp ủ vào lòng, bầy chiêu mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Hình ảnh của một mục tử mà chính Thiên Chúa đã thể hiện trên đoàn kết của mình cũng chính là một hình ảnh đã in đậm trong các tân linh mục hôm nay. Bởi vì hơn ai hết, những người linh mục trải qua một chặng đường dài của cuộc đời ơn gọi, luôn luôn nghiệm thấy từ nơi cõi lòng của mình một sự ấp ủ yêu thương của tình yêu Chúa. Chúa đã trở nên người mục tử duy nhất của cuộc đời những ai theo đuổi ơn gọi nhân hiến để rồi sau cuộc đời dừng lại đặc biệt ở cái nấc điểm này nấc điểm mà tất cả các tân linh mục được dừng lại để cảm nguyện tình yêu Chúa và mở ra một chân trời mới cho bước đường ơn gọi tương lai. Mỗi người cũng y khắc hình ảnh của một vị mục tử nhân lành mà chính Thiên Chúa đã thể hiện chính nhất của người thế nào thì trong cuộc sống phục vụ của các linh mục các ngài cũng hòa lặng hình tượng đầy dấu yêu giữa cộng đời dân chủ như vậy đến bài đầu hai chúng ta thấy thánh phêrô khi giảng giáo lý cho một gia đình viên sĩ quan ngoại giáo Cornelio thì sách công vụ tông đồ đã nhắc đến một người tôi tớ nhưng người tôi tớ này được nhắc đến không phải như gánh gấp của một người tôi tớ chịu đau khổ mà Isaiah đã từng nói. Nhưng người một tôi tớ này được tuyên bố trong lời giảng mà thánh Phêrô đã nói với gia đình Cornelio chính là một người tôi tớ được tấn phong trước mặt toàn dân. Thánh Luca đã nêu rõ danh tánh của Ngài trong sách công vụ tốc độ là Giêsu Kitô vì mục tử ấy chính là thử phẩm là linh mục thử phẩm của nước trời ngài đã tuyên bố rằng thánh thần chưa đã dùng quyền năng mà sức dầu tấn phong cho người người đi qua mọi nơi ban bố ơn lành và chữa những người bị quỷ ám bởi vì thiên chúa ở với người còn tin mừng thì ngược lại cho chúng ta về biến cố khởi đầu cuộc đời công khai của Đức Giêsu Kitô. Lúc ấy ngài đã 30 tuổi, tức là đã tuổi đã đến tuổi trưởng thành trọn vẹn. Nhưng người Á Đông vẫn quan niệm tam thập nhi lập. Chúa Giêsu tìm đến sông Giođan xếp hàng với những tội nhân và xin chịu phép thánh tẩy phép thống hối của Gioan đó chính là hành vi đầy khiêm tốn suy niệm hành vi khiêm tốn thẳm sâu này của Chúa Giêsu chúng ta càng thống thiết cái việc nhập thể cho đến cùng của Đức Giêsu Kitô ngài nhập thể cho đến cùng bởi vì ngài tin rằng bởi vì ngài tin rằng một khi ngài đã nhập thể làm người thì ngài đã trở nên cái người thấp nhất nhỏ nhất rốt hết trong cuộc đời này Ngài xuống cái tầng sâu nhất để có thể đồng hành với những người xấu số nhất của nhân loại. Vì thế, Ngài đã bước xuống sông Giao Đan để chịu phép rửa của Do An. Điều này nói lên cái ý muốn cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Chính trong bầu khí đầy khiêm nhường ẩn mình trong đám đông như vậy, Ngài đã chính thức thực hiện cái nghi lễ mở tay cho mình để mở đầu cho tác vụ mà mình sẽ thực thi suốt 3 năm cho đến chết và trên trình thập giá. Tất cả cuộc đời của Ngài được khởi đầu bằng biến cố đầy âm thầm không ai biết tới tại bờ sông Giông Đan. Lễ mở tay ấy của Chúa Giêsu không kèn, không trống, không diễn văn khai mạc không rước sắc long trọng tất cả đều đơn sơ và khiêm tốn đó là một sáng kiến mà đức giêsu muốn thực hiện để làm đẹp lòng chúa cha và tức thì lúc ấy trời mở ra thánh luca đã kể rõ khi người vừa chịu phép rửa thì thánh thần chúa lấy hình chiếc bồ câu ngự xuống và chúa cha từ trời đã chứng thực trước mặt toàn dân đây là con ta yêu dấu kính thưa cộng đoàn phục vụ khi gửi cho tôi cái tin nhắn để nhờ tôi chia sẻ trong thánh lễ này thì cha mới do Batista đã gửi cho tôi cái câu tâm niệm đời linh mục của mình là con chọn câu nên bộ với Đức kỳ Kitô cũng là lời cầu chúc của quý cha, quý thầy, quý sơ và tất cả những người thương mến các anh em thân linh mục của chúng ta. Đó cũng chính là lời chúc của tôi trong giờ phút này. Ước mong cha mới do Batista cùng với tất cả các anh em hiện diện ở đây luôn luôn bám lấy hình mẫu lý tưởng của người con yêu quý mà chúng Cha đã tuyên dương trong chín thánh lễ này. Lấy đó làm hình mẫu cho mình. Nhớ là chúng ta phải chết đi cho Chúa, với Chúa và vì Chúa trong cuộc đời ơn gọi của mình. Lúc đó chúng ta mới có thể sống làm với Chúa. Lúc đó chúng ta mới làm cho tất cả những mảnh đất mà mình đặt chân đến, những vùng đất mà mình được diện phúc phục vụ những con người mà mình hạnh phúc chia sẻ cuộc sống với họ nơi các cộng đoàn mình được trao tặng. lúc đó tất cả những gì mà mình dâng hiến tất cả những gì mình trao gửi cho cộng đoàn thực sự mới trở nên vinh quang và vinh quang ấy thuộc về Chúa chứ không thuộc về bất kỳ một linh mục nào. Amen. Anh chị em thân mến, khởi đầu xíu vụ loan báo tin mừng Chúa Giêsu được Chúa Cha long trọng giới thiệu là con yêu dấu của người ước mong trở nên giống Chúa Giêsu chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Chúa Giêsu đến hòa mình với dòng người tội lỗi nơi dòng sông Giô-đan để nâng loài người xa lạc Chúa là cha toàn năng chấp nhận Thầy Chúa là Lạy Chúa, trong ngày Chúa mặc khai Đức Kitô con yêu dấu, đoàn tin hữu chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Vui xin Chúa vui lòng chấp nhận Và làm cho trở nên lễ hy sinh hoàn hảo của người Là chính đấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian Người hằng sâu và hiền trị muôn đời Amen. Chúa ở cùng anh chị em và là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc Thật là chính đang phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con Khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Jordan Cha đã dùng những dấu lá này tỏ bày màu nhiệm phép rửa mới Chúng con nhận biết Đức Kitô là tối chúng của Cha Được sức giàu hoan lạc và được sai đi rao giảng tin mừng cho kẻ khó nghèo vì thế cùng với diệu thần thiên cung chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng cha uy linh cao cả và không ngừng tụng hô rằng thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hồi thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiên toàn hội thánh trong đức tin cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Mục Emmanuel Chúa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 mê và đang thề thương người đây chúng ta đang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 tôi chua hằng ở Lạy Chúa, nơi bàn tiệc thanh, Chúa đã cho chúng con được no quá lòng. Xin cùng giúp chúng con luôn trung thành, nghe theo lời con một Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái Chúa, mà còn thực sự sống với Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Giờ đây, cha mới sẽ có đôi lời cảm ơn tới mọi người. Kính mời quý cha và cộng đoàn an toàn. Trọng kính quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Trước hết, con xin được nói lên lòng tri ân đối với cha Tránh xứ An Tôn, cha phó quý thầy quý sơ quý ban hành giáo ban kèn ban trống ca đoàn lễ sinh quý hội đoàn các giới thuộc giáo xứ phước hưng và tất cả những ai đã vất vả lo lắng cho việc tổ chức thánh lễ tạ ơn của con hôm nay được trang nghiêm và sốt sắng xin chúa trả công tội hậu cho hai cha và mọi người kế đến con xin dành tấm chân tình đến cha quản hạt bà rịa cũng là nghĩa vụ của con người đã thay chúa ngỏ lời với con năm xưa hãy theo thầy người đã dạy dỗ con nhiều điều đã luôn cầu nguyện và nâng đỡ con trong những lúc khó khăn cũng như hôm nay cha đã chia sẻ vài việc lời chúa thật ý nghĩa cho con và cộng đoàn xin nhận nơi con tâm tình biết ơn sâu đậm kính thưa cha Phêrô giám đốc đền thánh đức mẹ bãi châu cha xứ nước nhiệm và quý cha chủ chánh xứ nước lâm cũng như quý cha đã giúp đỡ con trong năm thử và những dịp hè cảm ơn quý cha đã lấy tình bác ái một tử mà tận tình chỉ bảo cho con những kinh nghiệm một vụ quý báu con xin ghi nhớ và biết ơn quý cha Con xin cảm ơn quý cha đồng tế Quý tu sĩ nam nữ Anh em chủ sinh Mọi người trong gia đình linh tông của cha Du Xe Quý thầy cô, bạn bè, các ân nhân xa gần đã yêu thương và cùng niềm niệm với con trong thánh lễ hôm nay. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho quý cha và quý vị. Đặc biệt, xin cho con được bày tỏ lòng tri ân hiếu kính đến bố mẹ con. Kính thưa bố mẹ, bố mẹ đã hy sinh vất vả, lo lắng và cầu nguyện rất nhiều cho con từ nhỏ cho đến giờ. Công ơn trời bể này con không thể nào nói hết được. Con xin đi tạc vào tận đáy lòng để trở thành của lễ dâng lên Chúa mỗi ngày. Con cũng đã hứa cầu mở mình Đức ông Gioan Bautista và mạnh Cương, các ông bà, các bác, các cô chú, cầu mờ nội ngoại đã quan tâm con trong những năm tháng qua. Em cũng xin cảm ơn các anh chị em trong gia đình đã thay em gánh vác nhiều trách nhiệm và bổn phận. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng ta. Một lần nữa, con xin tri ân quý cha cùng toàn thể cộng đoàn xin tiếp tục cầu nguyện đồng hành và nâng đỡ con trong sứ vụ mới để mỗi ngày con được thêm một với Đức Kitô Đô Chúa ở cùng anh chị em Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con ban phúc lành cho anh chị em lên sông chúc anh chị em đi bình an ngày ấy xa xưa con chập chững những bước đi đầu tiên ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên rồi tháng năm trôi con thành người rơi gót chân cha con vào đời tìm bóng giêsu xu ngài gọi con hiến dâng cho ngài mọi người có thể nhìn không rõ à, chờ ở chờ trên tháp chuông có hiệu lệnh rồi chúng con sẽ mời cha mới xin chúa thánh hoa của anh không biết ông chủ thực và cha minh trên kia lên tháp chuông tới nơi chưa biết tháp chuông phước hưng hơi thấp nên leo hơi lâu à, xin à, quý cha và quý khách chờ một chút Ờ, Phước vâng, Hưng, chúng con có món quà tặng tới quý cha, cha mới và quý khách Đến để cầu nguyện cho con Bây giờ chúng ta xin Chúa Thánh hóa của anh này Nhân danh cha và con và Thánh Thần Amen Lạy Chúa, xin chúc lành cho của anh này Do lòng rộng rãi Chúa thương ban cho chúng con Xin cho chúng con khi hưởng dùng Biết tăng thêm lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau hơn Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cho một tràng pháo tay Xin chúc tất cả mọi người ngon miệng Xin các đoàn cho tràng pháo tay chúc mừng cha mới và quý cha Chàng mới biết hát bài video gì không? con là những nốt nhạc thiên chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời đời con là khúc hát chiên xin dâng một đời lời tạ ơn thiên chúa tạ ơn vì chúa đã rộng ban phúc ân cha lan tình mến thương vô vàn tạ ơn vì những tôi luyện một niềm tin chung xin tạ ơn con xin tạ ơn chúa mãi muôn đời con xin tạ ơn chúa dù trần gian bao khó nguy ngập tràn tình là ôm đến đi bình an xin lại cả bao là tình thương chúa mãi muôn đời ca vang tình thương chúa ơn nhà mới nha cảm ơn nhà mới rất nhiều thì đấy là chưa bình thường cảm ơn tất cả các bạn á cảm ơn các bạn Vâng. Rồi, dạ, cảm ơn chị nhá. Vân ơi. Xin hỡi cho dành vâng. cho con dạ chúc mừng chúc mừng thấy uh, mọi người vui vẻ và là ngon cảm ơn kiến, dạ. cảm ơn đây dạ. là bà bà bà chủ à, rồi à, cảm ơn nhiều nhá à. cứ làm tự nhiên nhá à, này mình cầu nguyện thánh hóa đâu không đau bông đâu ơi các em ơi trời ơi rồi gặp bà đây, bây giờ mới biết là nhận được các uh, em ở với uh, Phước Tỉnh à vâng em vâng ngoại bên bên ngoài đây trời ơi nhiều à. nghe nói vân nói các bạn của sao mà con chả biết gì hết mà vâng. không chở những mà nó bảo bây giờ Đây là đu à, đoàn của bây giờ có biết là nhà mình có họ vâng. hàng của chị chúc mừng ơi rồi chúc mừng nhé. con còn còn gọi bằng à, ông của bà không ấy dạ, dạ rồi con cảm ơn các ông bà nhá dạ. dạ. con cảm ơn nhá dạ có trong cố không cố yêu mến cha khó yêu mến cha xứ yêu mến cha khó yêu mến sư cô dạ, dạ, dạ. hưng cũng có thể đến về với sân khấu này để cùng chúc mừng cho cha mới trong dịp rất đặc biệt của cha mới anh lễ tạ ơn và là đầu tiên theo như ngỏ lời của rất nhiều người mà con đón nhận được xin nói gì không?

mua vàng cảm ơn tất cả mọi người à, chào ông Trương mừng ờ, mọi người đã ờ, đến với con trong thành lễ hôm nay chị hội những ăn ngon miệng nhá chúc mừng cha <laughs> cảm ơn tất cả nhé ông tránh cảm ơn tránh nhiều ờ ông trùng lại ông trùng đây là phóng ngoài giờ là ông ấy à lên lên trước rồi à

Giêsu bên nhau cùng vui gió hạnh phúc. Qua Giêsu ta yêu ta.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 chơi đời tươi đón Giêsu bên nhau phục vụ vui sống hạnh phúc qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi nỗi yêu thương đôi chân ta bước đi mỗi ngày bài thứ hai gửi đến quý cha mới đó là đuốc sáng tâm linh ờ, trong dạ, tham dự dạ. vào chức thánh con chúa trời linh mục là muối coi chân ai là tình yêu anh thiền vào lời trung thành làm chứng ta cho nước trời linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm dù phòng ba dù phú và một niềm tin chứng nhân nước trời xin cho người chúc mừng cha chú và bà bố nhá bà bố rồi đi chơi trong thành thao mòn trong kiếm số cho thế trần linh mục là dấu chứng của tình này cha ở đâu không ạ? Ngài là cha phó ở xứ dạ, dạ, cha Peru, cha quản hạt thì ngài Phêrô. Còn cha Peru giám đốc trong núi Bảy Bảy Dâu. Cha giám đốc à, núi Tàu Phùng là hai đấng lão thành ở đây. Và ngày hôm nay có rất là nhiều cái chức. Tuy nhiên thì cái lớp mà khóa 8 này có chín cha nhưng mà có bốn cha cùng sinh hoạt với con ở trong ờ, thời mà lúc đó là đang là sinh viên đại học bà rịa vũng và bên cạnh đó thì là các cha là lúc để mà sinh hoạt giáo lý viên thì người ta gọi là đuốc hồng tức là thắp lên một ngọn đuốc cho cả thế giới nhưng mà năm 2005 khi mà chia địa phân thì ban giáo lý của địa phân à, mới đổi tên là ở bà rịa vũng tàu là các khóa giáo ưu tiên là khóa ra khơi tức là mời gọi nhau để đi ra khơi thời bấy giờ thì cha du tre nguyễn công luận và cha du tre vũ minh đạo và anh em chúng con lúc đấy bắt đầu sinh hoạt ở cha khánh đây là cha hợp cha hợp có thì mời cha hợp lên đây trước đã con mời cha hợp đang là phó sứ giáo sứ phước lâm nay uh, ờ, nhìn thấp thấp vậy mà nhỏ lắm á ừ, Cha có của mình rồi Rồi tới uh, lớp kế tiếp là Trang Hồng Và sau đó là tới Trang Khánh, Trang Huy Rất là nhiều cha cha thương Sinh hoạt ở trong tốt đào tạo giáo lý viên của địa phận Bà Rịa Vũng Tàu này Và chắc chắn khi đào tạo giáo lý viên thì các ngài có nhiều cái chiêu lắm ờ, chứ không có đều đều như ông chờ xíu đâu đâu vì vậy là con nhiều thứ cả cho các đứng để mời đến hết này cứ đi chiều giờ giờ đến đây ờ, dạ, dạ, hot dạ. là đều hot chung đó cha trong này có cha thương này cha huy này nhiều cha lắm mà trong ban cha thương lắm á dạ chúng con à, chắc à, mời cha phó phương à, hưng lên trước đi mời cha phó mời quý cha lên đây ban cha thương ạ cha dạ. dạ. xin mời thì uh, cha thương cha dạ, giáo cha huy không ý là anh đi rồi đến nhà nhỉ cha xin mời cha phó phước hưng đến đây luôn cho chúng em ạ à. đấy xin cầu đoàn này uh, cho chúng con cũng như giáo lý viên giáo sứ phước hưng một tràng vỗ tay á à, sống trong tình yêu Chúa và đặc biệt là sống trong sự hiệp nhất. Chúng con uh, xin gửi đến uh, tất cả quý cha, uh, quý sơ, quý thầy, quý cộng đoàn một bài múa rất là cũng là hot, hot hot hợp. nhưng mà lâu lắm rồi. Đầu tranh tìm bài ca thái hòa, nhịp tự do vươn cao tung bay khắp với các cháu liên minh đến nói hiệp nhất thì ờ, trong bóng đá hiệp nhất phải có nhà hai <laughs> đúng không mà mà ngắt lời ờ, cha em chi cái là tức là ở trong cái các anh em đây là tình hiệp nhất nhưng mà nay chiều nay cha và thưa với cha và với chức con này chẳng biết là cái bài trong tôi đến đây con đóng chủ trà chứ không còn Dạ chưa như lời giới thiệu của cha thì ờ, anh em chúc con cũng như giáo lý viên giáo sư Phước Hưng ờ, xin gửi đến ờ, cộng đoàn hiệp 2 hồi này hiệp 1 rồi thưa cha chắc hiệp 2 thưa cha cũng có em cân cả thế giới còn dạ, lại thì cả dạ. nhà xuống lại dạ. chơi à, anh nhận đâu rồi trưởng ban kèn đúng không đúng rồi sếp sếp đây đâu rồi sếp con trưởng ban con trở lại đây đi con à, rất là nghiêm túc cha hợp ơi đặt cách đây nữa rồi giờ vào sân khấu ngài phải khuấy động cho nó à, con cảm ơn cha chứ ờ, con này cũng, ờ, cũng hot nhưng mà hot ở đâu á nhưng mà ở đây có nhiều cao thủ hơn con chắc là người đến sau con nhưng mà người còn cao hơn con là cha nên là chắc à, dạ chắc chắn rồi chiều cao rồi con đang vua rồi à, kính thưa quý cha thì à, con được cầm mic đây thì hồi nãy nói mời giúp lễ hả cha có giúp lễ không à có nhưng mà nhưng mà dạ con về con lúc này chút núi lên con cánh nó đâu hát cho chúng con một bài á con rồi cảm ơn các à, cha ờ, cha giáo đang đặt cách ờ. ở núi tao vùng coi thi con <laughs> bắt đầu đi thi là con đã coi rồi mà bằng tiếng phép là do ngài viết cho chúng con để chúng con gửi đi Roma cho nên là rất là ân tình chẳng biết nói gì chẳng dính dáng gì đến phúc hưng nhưng mà ok sắp xong rồi nào cũng dạ. đến đúng không dạ, dạ, rồi hôm nay à, mình à, cho cha mới cha mới hôm nào dưới nắng siêu vui mình tôi dòng chơi trên bãi bồi chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi rồi hôm nào giữ bước chân đi chân nghe dân mình mang nỗi buồn chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn lạ lùng dấu chân to và kia lệ vết tim đậm mà sao chỉ còn một dấu lại chẳng thấy có dấu chân tôi bao nhiêu dấu chân qua bấy nhiêu niềm ngàn ta đôi khi có bước phôi pha mà hình đến bóng trắng rơi xa